Hey yo, xin chào tất cả các bạn, Tết đã đến rồi Hôm nay mình sẽ hát một bài hát tặng các bạn Và các bạn đang tìm mua một bộ combo livestream thu âm Rồi tất cả mọi thứ để mà mình có thể thể hiện giọng hát các bạn hay nhất, mượt nhất Mà mình không cần phải ra phòng thu âm hay là tất cả mọi thứ khác Mình có thể tập luyện giọng hát ở nhà Như mình, mình hát cái bộ này 3 năm rồi Cho nên giọng hát mình có thể là nó lên được một tí các bạn có liên hệ trực tiếp đến bustudio.vn nha và hôm nay một bài hát thi thầm mùa xuân tặng các bạn lần sau đôi cùng em cùng em nhớ ok mình tua nha các bạn tại vì nó hơi lâu á một hai ba tua rồi ok một bộ combo kết hợp với phần mềm thu âm và vừa livestream được các bạn có thể quay clip này kia tất cả mọi thứ nha từng trời non xanh mơn man từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh si phàm Làn gió khẽ vứt tóc em và làn gió nói cùng em Nhớ thương Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên Và em đã biết thương nhớ biết dần hơn Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn Và mùa xuân đã trao cho em anh mắt buồn Để rồi đám say Để rồi wow lên rồi các bạn à, cái thể đang mình đang mở chế độ repeat nha các bạn nhé lên tại vì mình là tua từng chờ đắm ma man từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân trong anh mắt lấp lánh lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên ai thì thầm làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ

để rồi đã ngờ yeah, yeah. wow ok Ok các bạn tìm một chỗ tin tưởng, uy tín để các bạn mua một bộ âm thanh chất lượng Vừa cả thương mại vừa cả dịch vụ Tất cả các dịch vụ bên mình là cài đặt bảo hành cho bạn trọn gói là 12 tháng nha các bạn nha Hỗ trợ chuyên nghiệp Xin chào và hẹn gặp lại